Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tấm lót uh, lên trên bàn làm việc Tấm lót này mình khi mình lót xuống để mình để laptop hoặc là mình để bàn phím hay mình để con chuột, mình rê chuột cho nó dễ Cái tấm này mình mua của hãng IKEA uh, Tấm này được làm bằng nhựa, khoảng 50% là bằng vật liệu tái chế từ chính cửa hàng, những cửa hàng của IKEA Họ gom lại và kết hợp với cả nhựa, uh, nhựa nguyên chất để làm ra cái tấm này Bây giờ mình sẽ uh, mở cái tấm này ra cho các bạn coi nhé đầu tiên à quên tấm này được bán ở, ở trên website của IKEA à, họ bán là khoảng cỡ 3 euro tương đương khoảng cỡ 80 ngàn Việt Nam ờ. được làm bằng nhựa rất là đẹp khi mình trải lên bàn thì mình để uh, con chuột hoặc là mình để sách vở lên thì nó sẽ uh, uh, nói chung là khi mà mình mục đích là để đưa con chuột uh, nó sẽ dễ dàng trong quá trình mình làm việc bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nhé tấm này được làm từ Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc có tên là à, Skarut Skarut hai mặt được làm rất là đẹp à, một mặt nhám và một mặt bóng hai mặt móng trơn móng trơn này mình sẽ để xuống bàn hơi bị cong mình sẽ